Xin chào cả nhà, hôm nay Thiên Hà đang có mặt tại nhà ăn không đồng thuộc hệ thống nhà ăn nhất tâm tại địa chỉ 2316 đường Huỳnh Tấn Phát, ấp 3 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. Hôm nay Thiên Hà sẽ là một tình nguyện viên ở nhà ăn không đồng. Cả nhà hãy cùng theo bước chân của Thiên Hà nhé. Ồ, những loại rau rất là ngon. Ở đây là rau uh, cà rốt với củ cải trắng. À, đây là su su. Đây là nấm à, đây là rau chuối à, đây là rau muống rau quế đẹp không trời ơi, rất là tươi ngon rất là xanh mướt trời ơi, thích quá mọi người hay nghĩ rằng là ăn chay rất là đơn điệu đúng không cái điều này hoàn toàn sai lầm wow rồi còn nấm nữa ở trong ờ, hệ thống nhà ăn nhất tâm thì luôn luôn có một à, điều đó là rau là phải sạch phải ngon và phải tươi đó thì hôm nay trời ơi chưa bao giờ mà thấy rau tươi mà ngon tới như vậy hết trơn á quý vị thích quá rồi, hôm nay là hà biết chim tàu hủ rồi nha <laughs> trời ơi tàu hủ ngon quá không biết mọi người xem sao chứ mà hà là đang đói bụng mà bụng hà nó đang kêu sùng sục sùng sục như cái chảo dầu này luôn nè là Hà đang tiến tới thùng nước lèo Hôm nay nhà ăn không đồng của chúng ta sẽ có một món rất là ngon Đó là bún Huế Trời ơi thơm quá Rất quá đi Rồi đây đây là cái nồi gì dạ à đây là nồi rau củ quả rất là màu sắc Hà nhớ có một lần là Hà được tham gia um, chương trình dinh dưỡng thì bảo là ăn theo cầu vòng là rất là tốt cho sức khỏe và đôi khi là người ta sẽ hiểu lầm là ăn chay sẽ không đủ sức khỏe nhưng mà hà nghĩ là với tư cách là một người ăn chay trường thì hà thấy là cái sai cái quan niệm này rất là sai bởi vì hà ăn bắt đầu ăn chay trường từ năm 2014 và tới bây giờ hà luôn luôn cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng mà không có gì là gọi là yếu hay là thiếu sức khỏe hết um, trong cái món bún Huế này là có nhiều nguyên liệu ngon lắm nha nào là um, cái rau củ quả rất là tươi rồi mình có đậu hũ có chả chay uh, ờ, ngon quá và các loại nóng sữa rồi đây là trà sữa tách tinh nhà ăn không đồng rất là thơm ngon có chân trâu nữa nha có đói bụng không? Thì Hải đói bụng lắm rồi Trời ơi, mọi người có thấy cái này là gì không? Đây là món bún Huế rất là ngon Thơm quá Ở nước lèo nha Trời ơi, ai mà đang đói bụng là Hà cảm thấy nhẫn tâm lắm đó nhưng mà thấy thiệt tội mà thôi cũng chịu đi trời ơi ngon quá đồ bán ăn ờ, nhà ăn không đồng mình làm đồ ăn xuất sắc đây này là gì đây đây là ờ, nấm nè trời ơi thơm quá chưa ghé nhà không đồng thưởng thức những món ăn vô cùng tuyệt hảo thì nhanh chân lên đi nha à, quả nhà ăn không đồng của mình hoạt động từ 11 giờ đến 1 giờ chiều từ thứ hai đến thứ sáu ăn có nhiều thứ để ăn không biết ăn từ đâu luôn quá nhiều thứ hấp dẫn rất đúng đó là hấp dẫn khó ra ăn một lần nhớ mãi và muốn quay lại trời ơi hà chúng ta ăn tới nỗi mà không nhìn khán giả luôn tại vì ngon quá Thiên Hà ý tưởng để cho ra đời nhà ăn không đồng thật là ý nghĩa. Mọi người đến đây Ờ, và thưởng thức những món ăn chay rất là ngon, rất là bổ dưỡng trong một cái không khí rất là ấm áp và thân tình. Và theo Hà nghĩ rằng thì tất cả những mạnh thường quân góp công góp của vào nhà ăn không đồng chỉ có một mong ước rất đơn giản đó là càng ngày càng có nhiều người ăn chay hơn